Đây là sữa rửa mặt đặc trị mụn này của thương hiệu ờ, Propeller này Nó là cái à, cái sản phẩm bio ấy Thì nó có khả năng là dành cho da mụn nhạy cảm nhất này Và da là mụn nhưng mà dễ bị kích ứng ấy Thì có thể dùng cái sản phẩm này và nó à, có cái thành phần axit à, salicylic ấy Chống viêm ngăn ngừa mụn và đồng thời làm sạch da rất là sâu Da mụn thì không thể bỏ qua cái bước làm sạch được Và phải chọn những cái sản phẩm an toàn ấy Propeller là thương hiệu số 1 tại Nga chuyên về chăm sóc da mụn ấy. Có sản phẩm là sữa rửa mặt à, dao chấm mụn và kem trị mụn này, huyền dịch trị mụn này